mẫu người em muốn tìm là người bạn à, trai như thế nào à, không có hôi không hối ví dụ như gặp người hô người hối mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ mời em chào chị mời bạn giới thiệu về mình em xin chào Quỳnh Linh xin chào chị Cát Tường à. em xin chào tất cả quý vị khán giả à, em tên à, Trần Quỳnh Vương em 38 tuổi em đến từ Quảng Ngãi làm nghề gì em làm điện cơ tại à, thành phố Hồ Chí Minh Trần Quỳnh Vương hả chú cha tên dữ ta Quân Vương Trần Quỳnh Vương rồi mời bạn nữ À, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. À, em tên là Nguyễn Thị Thu Trâm, năm nay em 33 tuổi à, quê ở tây ninh em đang à, làm nhân viên chứng từ của một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7 quận à. với lại uh, quận 12 cũng uh, gần nhau cũng được gần quá ha <laughs> trong à, thành phố làm thế nào bạn dạ em uh, mở một cái tiệm nhỏ nhỏ em sửa chữa với em buôn bán coi như là có cơ sở riêng rồi đó nha hôm nay uh, em đến đây uh, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào chiều cao thì em khoảng tầm một mét năm vui vẻ hòa đồng biết quan tâm chia sẻ ờ, biết kính trên người dưới ừ, đơn giản vậy thôi ha bên đây hồi hộp quá nghẹn ngào <laughs> bình tĩnh em bình tĩnh em hít thở sâu và trả lời mẫu người em muốn tìm là người bạn trai như thế nào ờ, nói chung là ờ, không có hô không hói sao vậy hô hô chứ có gì đâu ví dụ như gặp người hô người hối người ta cái đó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi còn thí dụ như em gặp mà em cảm thấy ờ, ảnh dễ mến hay là tạo cho em một cái sự tin tưởng gì đó thì ờ, cũng được anh ừ ở đây được câu sao vớt lại được ha rồi mình nói một chút xíu về à, à, tình trường của mình đi bạn gái em có hai mối tình sâu đậm nhất là mối tình 5 năm và mối tình 4 năm trời ơi yêu nhau 10 năm rồi Đâu, yêu dài dữ vậy mà sao không dứt sớm sớm đi để đi kiếm người mới mà để anh chiên cái 4 năm cái 5 năm cái hết 10 năm cuộc đời rồi em lúc đầu cũng yêu nhau thấm thiết lắm mà nhưng mà cuối cùng ờ, tự nhiên không còn nữa bây giờ mối tình này nếu mà yêu được thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân thuận theo tự nhiên thôi chị Trời đừng có để cái bốn năm năm lâu Anh lắm mình tìm à, mình tìm ra được cái nguyên nhân mà lý do gì đó mà hai mối tình nó dài đúng rồi hai mối tình gần 10 năm mình phải rút ra cái kinh nghiệm gì chứ cái mối tình đầu á là lúc đó còn còn trẻ anh à. còn cái sau á là uh, do cả hai đều nóng tính đó chị xong rồi uh, anh kia thì nóng quá em cũng nóng nhưng mà nóng vừa vừa rồi cái cuối cùng trong cái lúc mà Giải nóng luôn. quá thì mình uh, có một cái quyết định không có được sáng suốt á chị lỡ rồi mình thì mình đi kiếm lại à. anh bên kia có nóng tính không anh anh cũng có em nhưng mà mỗi lúc anh đông đến có thể là anh không có nói nhưng mà anh sẽ tìm một cái ờ, trong ăn uống hay là đi uống cà phê một mình có thể là vậy tôi nóng lên đi uống cà phê nóng lên đi ăn uống bạn trai kia tình trường mình như thế nào chính thức thì em ờ, có một mối tình gì có từ chia tay này được 4 năm rồi quen lâu không mà chia tay quen được 4 năm trời lý do tại sao chia tay có một chút bên ờ, phần gia đình em cũng đã cố gắng nhưng mà vượt qua được gia đình bên ờ, bên bạn gái hay là gia đình bên mình bằng vâng, nhà ờ, dạ, gia đình bên gái trải qua cũng một thời gian dài mình tuổi cũng không có còn nhỏ nữa có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không em không thích là gia trưởng ờ, hỏi ra là động tay động chân không có chia sẻ chị bắt đối phương phải chịu đựng quá nhiều thì em không thích có khi nào bạn nghĩ rằng mình sẽ đánh bạn gái không dạ không cái đó tuyệt đối đó là em nói từ nhỏ rồi cô này cũng rất là cá tính nóng tính nữa à, nếu như hai người lấy nhau thì mình sẽ lập nghiệp mình sinh sống ở đâu em dự định là sẽ ở tại thành phố hồ chí minh là gì à, công việc của anh hiện nay ổn định <clears throat> dạ em cũng tạm ổn định 38 tuổi là cũng lớn rồi đúng không em có cái tiệm đó mua bán sửa chữa điện cơ đó đó là nhà mình luôn hay là mặt bằng cái đó thuê? đang thuê chị nhà người thì ờ, có lẽ là em cũng đang định hướng sẽ mua bây giờ được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được khoảng tầm cỡ trên dưới năm khoảng thời trên dưới một năm nữa là được ha dạ. rồi rất là đứng đắn chững chạc còn em thì sao à, chào anh Quang xem bạn gái thế nào chào anh à, chào em nếu như có một người đàn ông rất yêu thương em em cũng yêu anh ấy nhiều lắm nhưng mà họ có một hoàn cảnh rất là khó khăn gia đình em không đồng ý Vì thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua những cái điều đó hay không lúc nào gia đình em cũng đồng ý hết á từ nhỏ tới lớn á không đồng ý cuối cùng em thuyết phục cũng được nên em không có ngại vấn đề bên nhà em em có ngại quen một cái người mà họ đang gặp rất là nhiều khó khăn về mặt kinh tế nhưng với họ ý chí nghị lực rất là mạnh mẽ không có ý chí là được anh em thì em rất là chia sẻ ờ, nhưng mà nếu mà yêu thương người phụ nữ của mình thì đừng để cho họ phải um, chịu khổ um, lâu quá người phụ nữ cứ chia sẻ trong một thời gian quá dài thì mình đâu có cần cái gì phải cố gắng đâu thì như vậy em như không vậy chấp nhận không, không phải không là tốt lắm ý cầu tiến trong cuộc dạ, sống đúng rồi anh này à, anh nghĩ rằng à, anh rất là quan tâm chia sẻ với người đó anh sống rất là nội tâm thôi bây giờ thì à, có lẽ à, mình hỏi ý kiến người thân cái đã hôm nay em đi với ai em đi với à, hai chị đồng nghiệp với lại bạn của em chào dạ, em chào anh huyền linh với chị cát tường trâm thì làm với em cũng lâu rồi cũng khoảng 9 năm tánh của trâm thì được cái là rất là thẳng tính không đúng cái gì thì sẽ nói thẳng hết em nghĩ anh là cũng ờ, khá là chững chạc và điềm đạm anh cũng ờ, sẽ biết ờ, kiềm chế để chia sẻ cùng với bạn ờ, bạn Trâm biết uh, gọi là nhường nhịn chút xíu được rồi Hai cảm ơn bạn bạn trai đi với ai dạ hôm nay em đi với một số người bạn của em mấy người bạn em chào ờ, chị Cát Phường với chị anh Quỳnh Linh bạn Vương á, tính á, thì không cũng không nóng lắm đâu khi nào mà nóng á, thì bạn ít nói như thế em thì um, một người phụ nữ á, thì mình phải người mình là, là cơm sôi bất lửa chồng dân bất lời mình phải người đầu tiên kiềm chế lại trước rồi sau đó có gì gì mình ngồi lại với bạn đọc với nói chuyện với nhau để những cái gì đúng cái gì sai còn bên mình gái thì mình à, thấy cũng đẹp dễ thương à, hai bạn có đến với nhau được thì cũng tùy thuộc vào vấn đề rất là nhiều rồi cảm ơn anh chúng ta kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nào chúng ta có hai phút thôi nha bạn nhé Bây giờ không khí cũng trầm lắng Anh nghĩ rằng bạn trai hãy hát một bài nào đó để gây ấn tượng với bạn nữ nào Anh không đi tìm người yêu ly tuyến đâu em Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều Người yêu đáy cát cao sàn Lụa là gấm hoa vàng son <coughs> Rồi bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận về nhau Anh cho em hỏi là Thí dụ như à, em với anh quen nhau đi Mà ba má anh không có chấp nhận em điểm gì đó Thì ờ, anh sẽ như thế nào? Cái này thì anh nghĩ chắc ba má anh không không có vấn đề nhưng mà anh nói giả, giả sử như ba má anh có có nữa thì anh cũng sẽ tìm cách nào đó để thuyết phục cái quan trọng là anh cưới vợ cưới cho anh cái tìm hiểu em anh cho em hỏi là cái cái quan niệm của anh về tình yêu á nó như thế nào hả từ lúc mà anh còn, à, còn nhỏ là anh cái tư tưởng anh là anh xác định quan là sẽ cưới cho nên là từ cái lúc mà 30 tuổi về, trở về trước là anh không có bạn gái anh chỉ quan chẳng qua là bạn bè còn sau 30 tuổi là bắt đầu anh muốn tìm hiểu trong uh, hôn nhân gia đình thì anh sẽ cần một người là cũng phải biết quan tâm chia sẻ mình phải biết làm sao để mà có cái cái điều tiết giữa hai bên để mình à, cân nhắc để cho đừng có xảy ra những cái gì nó quá đi quá xa ờ, em đính chính lại là hồi nãy em nói là em nóng tính nhưng mà có nghĩa là trước đó là em em sẽ là người chịu đựng trước có nghĩa là lúc nào mình cũng phải quan tâm chia sẻ và cái gì cũng phải chia sẻ với nhau hết chia có gì sẻ, thì cứ nói ra em thì em không có bắt đối phương chịu đựng em quá nhiều rồi em cũng không có bắt là anh làm cho em cái đó mà còn em á thì cứ là người nhận không em thì có qua có lại cái bữa ăn gia đình đối với anh thì nó cũng hơi khá quan trọng cho nên là em biết nấu ăn nữa là rất ok nhưng mà anh có phụ người ta nấu không mà anh kêu người ta nấu <laughs> anh rất sẵn sàng và điều đó anh, anh làm rất là ok à cho nên à, cái vấn đề à, là mình sẽ phát triển kinh tế trong tương lai thế nào để sau này còn có vợ có con chỗ ở lo cho vợ cho con nữa bởi vì cô này nói đúng đó phụ nữ không thể nào chịu đựng khổ mãi chia sẻ chờ lâu được. quá được em thì hiện tại em đang uh, sửa chữa là em buôn bán trôi đổi thì cũng nhưng mà tương lai em cũng đang sản xuất ra để mà phân phối cho đại lý rồi đại lý phân phối tiếp được đó cái sản xuất uh, phân phối là hay đấy em cũng đang làm và cuối có lẽ cuối năm nay em sẽ ổn định em cũng nghĩ vậy anh sẽ cho em một cơ hội và em cũng sẽ cho anh một cơ hội rồi dạ. <coughs> tay vào nút bấm rồi rất rõ ràng rất thẳng thắn rất chân thành nào hãy để tay vào nút bấm các bạn suy nghĩ ba tiếng đếm nha. chuẩn bị một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng hai bạn à, nắm tay nhau đi hai bạn mình cũng à, phải nói là cũng lớn rồi ha chuyện à, tình yêu thì à, nó không còn gọi là lúc như lúc trẻ mà gọi là còn nông nổi nữa bây giờ mọi người đều có suy nghĩ chín chắn chúng ta cố gắng thực hiện những ước mơ những khát vọng của mình em cảm ơn chương trình em cảm ơn uh, ban biên tập đã tạo cơ hội cho tụi em gặp nhau cố gắng lên chàng trai nha mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ à, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn có thể đi xem phim để hiểu nhau nhiều hơn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax máy nước nóng hiệu uh, à, Sentong gửi tặng bạn máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng bạn à, đúng rồi. tổng trị giá uh, hai uh, sản phẩm đó là 7 triệu đồng chúc hai bạn sẽ tìm hiểu uh, được nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi dạ cảm ơn hai bạn <laughs> ừ <laughs> thấy chưa ta ta không kìa đó không đi đúng rồi anh Quyền Linh cứ vậy không à cái luật anh đưa ra mà anh quên hoài người ta khiếu nại kìa thấy chưa thế nào khiếu nại đúng rồi Điều quá hàng chi ảnh buồn hiu à đây tôi cầm cho không cho bạn bè với thấy kìa đó được chưa rồi hai anh chị cố gắng ờ, sớm sớm chút nha rồi chúc mừng anh chị